Ghê, ghê đấy Hình như là có một cái bạn vừa mới chào tôi À, ờ đúng rồi À hóa ra tôi gặp fan Úi ôi Gặp một anh em fan Này còn fan bự nữa cả Kinh à? nhỉ Fan bự <clears throat> Trèo lại cái anh em Đấy trèo lại cái đầu trận này có vẻ lại khá là ngon nghẻ này Đấy Sky Breaker lên được hai sao rồi đấy, Ổn đấy chứ đúng không Ổn đấy Thực, thực ra thì Thực ra ấy, là cái pick theo cái pack mà tam sát pháp long ấy là nếu mà pick cái pack tam ấy từ đầu ấy thì nói chung là tôi thấy là nó dễ chơi lắm đây nó là một trong những cái ví dụ này không biết là có phải đỏ đen không nhưng mà tôi cảm giác như là nếu mà tôi pick cái ờ, pack tam sát pháp long ấy là nó rất hay lên ở hai sao sớm nhá anh em nếu mà anh em chơi rồi anh em confirm cho em nhá à, tức là trong cái quá trình rất là lâu để mà có thể khám phá ra cái pack đấy thì trong quá trình chơi là tôi cũng khám phá ra nó rất là dễ chơi đấy riêng mà chơi ờ, cái pack tam sát pháp long ấy là chỉ có vào phát là pick luôn cái slot tam luôn anh em ạ dễ chơi lắm đấy mà nó anh em cũng có thể đấy là ra sâu rồi này ra sâu sớm ok chưa biết nhá rồi bây giờ tôi lại xin được cảm ơn tiếp các anh em nhiều lắm từ hôm trước đến hôm nay có rất nhiều anh em đăng ký hội viên mới xin được cảm ơn anh em phan thế anh anh em thanh trần anh em cá ngố anh em LOL Play Korea, anh em Thanh Trần. Hai anh em Thanh Trần à? À, hai anh em Thanh Trần luôn. Có anh em, một anh em là à không, Trần Thanh. Đấy, có anh em tên là Trần Thanh và một anh em là Thanh Trần. Anh em Quý Phạm và anh em Vũ Hồ. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã đăng ký mới trên kênh nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em So Phương, anh em Hiếu Thiếu Muối, anh em Khánh Lê, anh em En Anh đã tiếp tục gia hạn gói hội viên trên kênh nhá. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của các anh em để ủng hộ tôi và ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ngày hôm nay ở trong cái video clip này thì ờ, tôi vẫn sử dụng cái pack tam sát pháp long để chơi cho cái ngày cuối tuần ngày hôm nay. Đấy thì ờ, đây là một cái pack mà phải nói là nó rất là dễ chơi, tôi tạo ra là để cho các anh em dễ chơi. Nó rất là dễ chơi nha anh em nhá. Cái pack tam sát pháp long ấy, nếu mà anh em pick tam vào giai đoạn đầu game ấy thì phải nói là những cái quân bài nó đưa đẩy ấy, nó sẽ như là đặt vào tay anh em luôn tức là từng cái giai đoạn từng cái quân bài nào nó ra nó xuất hiện ra nó đều có ý nghĩa đối với cái cái, cái cái cái cái giai đoạn đó và nó rất là có lợi để anh em có thể chơi được chuỗi thắng giai đoạn đầu game đấy nó là một cái bách mà giúp cho anh em có thể là chơi được chuỗi thắng đầu game và giữ máu tốt đấy sao được con gấu này anh em phải không đấy thứ nhất nhá là có sẵn cả cả cả huy giặt tôi đã phân tích hết ở trong bách rồi đây là nó chỉ là làm lại thôi anh em ạ đấy bây giờ ví dụ tôi chỉ cần một con gấu nữa thôi là có huy giạt vào sớm để kích hoạt được là bốn gấu đấy nó rất là kỹ nó rất là kỹ lưỡng ở từng cái giai đoạn một hiện tại thì cái đồ ấy nó chưa được giống như cái đội hình này nên là tôi lấy tạm cái um, cái cái viên ma lăng thôi anh em ạ đồ thì lại có vẻ như là nó sẽ là thiên về đánh tay cơ đấy chứ nó không phải cái con gấu mết này tuy nhiên Đấy, anh em cũng biết là cái bộ này mà chúng ta chuyển sang sát ấy thì nó cũng rất dễ như anh em nhá, từ tam chuyển sang sát nó cũng nhanh thôi. Rất là dễ. Thậm chí là ở trong này tôi cũng đã nói là nếu mà ra gấu thì nó sẽ thế nào là cũng có luôn. Đây nó là một cái trường hợp điển hình, ví dụ sử dụng cái pack đấy. Anh em thấy không? Từng giai đoạn ra mèo nhá, xong rồi ra ra ra Sky Breaker đều tất cả nó đều là có có có cái tính toán thôi, ở trong pack rồi. Đấy, chỉ việc là Ấn vào cái pack đấy sử dụng thôi là nó sẽ ra Nó sẽ đặt vào tay anh em luôn nhá Rất dễ chơi Đấy và cái pack uh, tam sát pháp long thì cũng mới ngày hôm qua là tôi cũng mở cho tất cả anh em viewer cùng được xem ở trên kênh Đấy hiện tại là cái, cái, cái pack tam sát pháp long là đã được coi như là ăn lóc rồi Tất cả mọi người đều được xem nhá Không chỉ riêng các anh em hội viên đâu Đấy, các anh em mà chưa xem anh em có thể vào tìm lại pack tam sát pháp long để xem lại nha anh em nhá Pack tam sát pháp long đã được coi như là phát hành một tuần rồi đấy thì chỉ có các anh em hội viên và một vài anh em gọi là tương tác tốt với kênh các anh em may mắn đấy có một chút may mắn thì anh em được xem trước Đấy, còn lại các anh em viewer thông thường thì là vẫn chưa được xem Thì hôm qua ấy, tôi đã mở hết cho tất cả các anh em à, đều được xem nhá Tất cả mọi người luôn, kể cả những cái người không đăng ký kênh cũng được xem Đó Ủa, ra bao con gấu này <laughs> Nhưng mà chưa có con, con, con Grand Herat anh em ạ, hơi đen nhỉ con Grand Herat là một cái con mà ừ, không phải pick Đấy, nó tự có ở trong cái pack có sẵn thôi Nhưng mà bây giờ vẫn chưa có anh em ạ Hơi đen, hơi đen, hơi đen, hơi đen Rồi, từ từ đã Chưa chốt được bài đâu Đấy, tôi bảo nói rồi mà Có thể là sau đó sẽ là Assassin nhá Chưa biết Nhưng mà với cái đồ này thì khả năng Assassin nó sẽ vẫn rất là cao ấy Anh em ạ, với cái đồ này, này Thì có thể là chơi Assassin, pick Assassin cũng được bởi vì là anh em biết là cái bộ này nếu mà ra gấu assassin 2 sao chuyển sang pixat thì nó lại easy luôn rất là dễ chơi mấy cái, cái, cái con gấu của nó là lướt được hay thế nhở ui thua mới sợ chứ đúng rồi thế này thua còn gì nữa à cay thật cùng là hai con gấu cùng có một viên ma lăng mà con gấu của nó lướt khôn hơn Ui Lava Saman Đấy từ khi mà con Lava Saman này trở lại là Nó cũng rất là khỏe trong Nếu mà chơi anh em chơi cái bộ tam sát Pháp Long nó có cái slot nó gọi là slot long và slot pháp ấy à, chúng ta sẽ chơi sử sử dụng những cái con như này tuyệt vời anh em ạ nó đang đúng bài đấy thôi được rồi ok ok ok ok biết rồi biết rồi biết rồi biết rồi anh em ơi saman saman saman chuẩn luôn chuẩn bài luôn ra như này là, là khả năng là chưa chắc là assassin nhưng mà thích chơi saman hơn anh em ạ bởi vì thực ra là đang pick cái bộ là tam sát pháp long đấy tam sát pháp long thì anh em cũng biết rồi đấy là chơi uh, chủ yếu là bắn trưởng là là là hay ho đấy, hay ho nhất là nó là bắn trưởng nó phù hợp với chơi cái lối chơi bắn trưởng với các anh em mà thích bắn trưởng nhiều hơn còn các anh em chơi vật lý thì nó có cái slot sát Tuy nhiên cái slot sát thì nó vẫn không thể Nó không thể nào mà nó có thể đáp ứng được Hết tất cả những cái line up mà chơi bằng cái bánh tay Chơi bằng đam bánh tay Đấy, nó vẫn còn có một cái thiếu hụt Thiếu sót ở trong cái line up đấy Đấy chính là cái việc là chỉ chơi được sát thủ Chơi được beat, chơi được warrior uh, Insectoid Và thiếu đi những cái bộ như là bộ 9 Hunter uh, line up 9 Hunter là rất khó chơi nếu mà chơi chơi chơi um, tam sát pháp long ấy. Bách tam sát pháp long là chơi 9 Hunter là khá là khó. Hay là chơi um, những cái bộ điển hình như là cái bộ Egoist Witcher là không chơi được nha anh em nhá. Đấy, những cái bộ đấy là không chơi được. Vì chủ yếu là tất cả nó lại ở trong cái bộ tam sát pháp long ấy tôi đã phân tích rồi, tất cả nó đều về cái chiều hướng là tối thượng nó là là là bắn trưởng thôi, kể cả là cái bộ bánh tay Egoist rồi cuối cùng cũng chuyển về là Exit Bomb tối thượng Đó Chính vì thế nên là tôi mới phải nghĩ ra các cái pack khác nữa Đấy, tôi tạo ra những cái pack khác nữa À mà quên Các anh em hội viên thân mến Hôm qua ấy, cái ngày hôm qua ngày thứ bảy tôi đã ra cái video clip giới thiệu cái pack mới Pack Ngọc Thụ Lâm Phong Đấy, nếu mà anh em chưa xem Thì anh em có thể vào anh em xem nhá, cho nóng Pack Ngọc Thụ Lâm Phong là một trong những cái pack mà Phải nói là khá là khỏe Khá là khỏe đấy Và nó là cái pack mà mảnh ghép còn thiếu của cái pack tam sát pháp long mà tôi đã xuất bản ở cái um, cái cái cái video thứ nhất về giới thiệu các cái pack thì uh, Ngọc Thụ Lâm Phong một mảnh ghép còn thiếu những cái bộ nào mà không chơi được ở cái bộ tam sát pháp long ấy thì nó sẽ chơi được và thậm chí là nó chơi rất khỏe ở trong cái bộ uh, Ngọc Thụ Lâm Phong nhá. Điển hình như là hôm trước có anh em hỏi là tại sao lại không chơi được Witcher. Đấy, bộ Witcher, Exorcist, Witcher Feather thì ở trong cái ờ, pack Ngọc Thụ Lâm Phong nó chơi được Và nó thiên về là đánh vật lý nha anh em nhá Khác với cả cái bộ Tam sát Pháp Long là chủ yếu là đánh theo cái con đường là bắn trưởng là nhiều hơn Thì cái uh, pack Ngọc Thụ Lâm Phong thì chủ yếu đó là cái con đường vật lý Nó xây dựng uh, từ Hunter, từ sát thủ, từ Warrior, từ Beat Đó Đấy, anh em có thể vào anh em check Sau đó thì anh em uh, comment cho tôi cái ý kiến để tôi có thể là hoàn thiện hơn về cái pack đấy Thực ra là cái pack đó nó đã rất là hoàn thiện rồi đấy Bởi vì tôi Cái thời gian mà tôi test cái pack Ngọc Thụ Lâm Phong Nó có thời gian test ấy, nó dài hơn là cái pack Tam Sát Pháp Long Nó dài hơn những một tuần cơ anh em ạ Cái pack Tam Sát Pháp Long ấy là một cái pack mà Nó đề cao cái sự cân bằng và dễ chơi thì cái pack đấy nó dễ chơi và nó hoàn thiện hơn nên là tôi xuất bản trước Còn cái pack Ngọc Thụ Lâm Phong thực ra là thêm một tuần để chỉnh sửa Đấy thì nó hoàn thiện và tôi uh, mới uh, xuất bản nó ra Đấy thì anh em có thể cho ý kiến nhá Hiện tại thì cái pack uh, Ngọc Thụ Lâm Phong tôi chỉ có mở cho các anh em hội viên xem thôi Đấy chỉ có các anh em hội viên mới có quyền xem Tuy nhiên là vẫn có một vài anh em may mắn Hôm qua tôi vẫn mở cho xem nếu mà anh em không đăng ký hội viên mà hôm qua anh em vẫn được xem Thì anh em rất là may mắn đấy <laughs> Còn nếu mà anh em không được xem Thì có nghĩa là anh em khá là kém may mắn ở trong cái ngày hôm qua nhá Tức là nếu mà anh em không hề biết đến cái clip ngày hôm qua Thì tức là anh em không được may mắn cho lắm Thì anh em sẽ phải đợi thôi nhá Thực ra thì pack nó không có nhiều đâu Đấy, ý tưởng về một cái pack nó cũng sẽ không có nhiều Nó không thể sản xuất được nhiều như là chúng ta xem các cái content mà tôi sản xuất ra được bởi vì content làm thì thực ra các cái đội hình có thể nghĩ được rất nhanh Nhưng mà pack thì khác Đó là cái sự kết hợp của rất nhiều những quân bài ở trong rất nhiều những cái bộ bài với nhau Đấy và nó có cái sự liên kết với nhau, chặt chẽ với nhau theo từng cái giai đoạn ở trong game Đấy, từng giai đoạn là chơi cái bài gì Từng giai đoạn là pick cái pack nào Đấy, rồi các cái pack nó có liên hệ với nhau như nào Cầm cái pack nào để chuyển bài vào giai đoạn late game hay là cầm cái bách nào để build từ cái bách nào thì rõ ràng những cái đấy nó phải có một cái quá trình à, tìm hiểu cũng như là nghiên cứu thậm chí là cũng phải thay đổi nhiều đấy, thay đổi trong cái quá trình mà thực hiện là tìm hiểu về cái bách là tôi đã phải thay đổi rất nhiều đấy ngay từ đầu nó không như thế này cuối cùng nó mới như thế này anh em nhá chính vì thế nên là nó sẽ không thể nào mà nó ra nhanh được đấy và anh em cũng biết là chính vì những cái điều trên những cái điều đặc thù trên cái tính chất của nó mất rất nhiều công sức để có thể tạo lên một bộ pack hay Đấy, vì thế nên là nó cũng sẽ phải rất là quý báu để có thể là public được Đấy, tôi cũng sẽ phải suy nghĩ đến cái việc là cái uh, quyền được ưu tiên dành cho các anh em hội viên để có thể là được những cái nội dung mà nó đặc biệt. Đấy thì tôi uh, cũng đang có cái dự định, dự tính là các cái pack thì tôi có thể là những cái pack lẻ những cái pack mà có số lẻ thì tôi um, sẽ public cho tất cả mọi người xem nhá sau vòng trong vòng một tuần khi mà anh em hội viên xem trước đối với cả các cái pack lẻ còn các cái pack chặn ấy thì tôi sẽ chỉ có là quyền các anh em hội viên được xem thôi nhá tôi cũng xin thông báo với các anh em thế là các cái pack chặn là các anh em hội viên sẽ được xem là duy nhất và độc quyền luôn Đấy, để các anh em vào trong rank anh em chơi dễ hơn bởi vì tôi không muốn nhân rộng cái này ra Để ông nào ông cũng chơi cái pack đấy Khi mà cái pack đấy là public Thì có nghĩa là sẽ có rất nhiều người xem Mà anh em biết là Ở trong uh, kênh của tôi bây giờ nó rất phổ biến Đến cái mức độ mà tôi chơi cái pack nào ấy Tôi chơi bộ nào Line up nào là y như rằng là vào rank Ngày hôm sau là nó y hệt luôn Đấy Nó sẽ thành meta luôn Đấy thì tránh để tránh cái điều đấy xảy ra anh em nhá Ui ôi, round này mất nhiều máu này Tôi lại không kẹp cái con Eco vào Bởi vì tôi tin là cái bọn gấu này nó có thể Nó có thể clear được Nó có thể giữ máu được Nên là tôi không kẹp Eco vào Hơi sai nhỉ Thunder Spirit phải mua rồi Máu khá thấp đấy Round 15 còn có 49 máu Đầu 4 là hơi thấp rồi Nhưng mà thôi không sao chỉ có mỗi cái điều là, là, là tiền thì nó hơi bị thọt so với cả cái người mà đang ở vị trí top 8 bây giờ. Thắng cận bây giờ là đang có chuỗi cộng uh, ờ, 10 chuỗi thua. Đấy và một thằng Nhật Bản đang có cộng 10 chuỗi thắng. Tiền bây giờ là khá thọt so với những cái người còn lại cũng là thực ra là cũng đang đứng ở cái vị trí là ở giữa không phải phải phải là thọt lắm ở đây là có minh toàn có vẻ là thọt nhất rồi hết sạch tiền luôn rồi à. minh toàn xả tiền rất gắt chắc là muốn cắt chuối của thằng nhật nhưng mà thằng nhật nó dí một phát lên 8 luôn rồi đội hình đã, đã ở level 8 rồi cơ rồi tôi ghép được cái huyết trượng đây ok ghép được luôn bây giờ có đồ thì mới bánh được anh em ạ lãi chưa có đồ bắt đầu có đồ này bây giờ là bắt đầu là có thể là là tổng động viên là đưa bài lên này dí lên 8 Dí lên 8 cho 3 mét vào đã Ok Rồi Cái cơ hội duy nhất ấy để tôi có thể uh, lật lại thế cờ đấy chính là tôi cắt được chuỗi của thằng Nhật Bản thôi Thế thôi anh em ạ, chưa gặp Rồi cố gắng Round 16, 17, 18 Hy vọng là sẽ gặp nó ở cái round 18 Khi mà tôi đủ tiền tôi up được lên Level 9 Tôi sẽ dí một phát lên 9 luôn Anh em nhá nó phải có cái cơ hội này là phải chớp được ngay Không được để mất cái cơ hội này Gặp thằng Nhật là phải cắt chuỗi luôn Bởi vì thọt tiền rồi mà Đã thọt rồi Đấy bây giờ phải cắt chuỗi để gỡ lại được tiền Đấy vừa được lợi thế về level Vừa được lợi thế về tiền luôn Hiện tại vẫn chưa gặp thằng Nhật đâu anh em ạ Đấy, Nhật uh, nó có con gấu Saman 2 sao rồi Tuy nhiên là mới chỉ có ba con gấu thôi còn tôi đã có bốn con gấu rồi Nhưng mà con gấu của tôi nó vẫn chưa lên hai sao Nhưng mà không sao cả Có bốn con gấu thì nó cũng sẽ dễ ra thôi anh em ạ Đấy, đấy là cái hay ở trong cái bộ pack của tôi là nó cái nếu mà giả sử nhưng mà anh em may mắn anh em ra được ba con gấu thì nó cái việc mà ra là con gấu thứ tư nó rất dễ. Nó tôi đã thòng sẵn cái cái con quy giạt ở trong rồi. Sao đi vô là đã có sẵn ở trong tất cả cái bộ mà liên quan đến pháp long rồi. Đấy, tam pháp sắt long là gần như là nó sinh ra là để chơi những cái bộ như thế này bộ bắn trưởng bộ gấu này nên là anh em yên tâm nhá cứ chơi pack tam pháp sát long là ok rồi ok rồi nhá đấy và pack tam sát pháp long là một cái pack mà tôi đã public phổ biến cho tất cả các anh em xem đấy, anh em có thể vào và anh em test thử xem cái đội hình này nó như nào g bố lên được hai rồi anh em này ok hiện tại là vẫn chưa gặp cái thằng nhật đâu nhá làm phát dí phát lên 9 luôn không Rồi Đấy vẫn đảm bảo bốn gấu Ở trong đội hình Ok Rồi Đồ cứ dồn cho cái con hai sao thôi là được hai sao co 5 đô này là ok lắm ở đây anh em ạ Khả năng round này gặp là có thể cắt được chuỗi đây Thằng cận à Ê à Cũng càng đấy Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn không ăn được tôi đâu Đội hình này của tôi bây giờ mạnh rồi Con mèo thực ra tôi bán hơi sớm Nếu mà tôi giữ được cái con mèo đến giai đoạn này thì cực mạnh này Đấy mà bán hơi sớm Bán sớm quá Ui rồi Được quá nhờ Rồi Con này để đấy tí nữa sẽ kẹp bốn cọc vào từ từ đã gấu assassin thì tí nữa tôi sẽ bán thôi nhưng mà bây giờ thì cần phải tận dụng cái con gấu này để nó kích hoạt được cái trưởng nó tung trưởng nhanh hơn nó giúp cho cái con ờ, gấu bố nó tung trưởng nhanh hơn anh em ạ chính vì thế là tôi sẽ cho kẹp cái con gấu assassin này vào thêm Rồi, chả may mà nó lên được hai sao thì cũng có thể chơi được nhá anh em nhé. Ây ơi, hay quá, gặp round 19 luôn Round cuối cùng à Hay quá, xòe được qua rồi Được, tất cả đều bắn được trưởng Hay Rồi, không sao hết Tất cả đều, tất cả các con gấu nó đều bắn được một lần trưởng Sẽ kích hoạt được cái cái level 3 của cái trưởng của con gấu bố Thế là ok ba chấm ở trên đầu rồi anh em ơi Ăn rồi Chấp cả ba mày luôn Hay quá Hay quá hay quá được rồi anh em ơi tuyệt vời anh em cắt chuỗi luôn có 22 tiền trong túi ui rồi ôi ra gấu saman rồi này hay lắm rồi bán gấu assassin đi thôi anh em ạ được rồi ổn rồi cơ hội đây rồi ok nhưng mà cái con quan trọng đấy chính là cái con gấu mết ấy thì nó vẫn chưa lên được hai sao tôi cần cái con này lên hai sao tất cả những cái con gấu khác ấy sau này là tôi sẽ bán hết thôi còn cái con gấu mết này cần con này nó sẽ là co chính ở trong cái bộ uh, gọi là Mết Sama đấy Gấu Mết thì nó sẽ gánh được kèo Lên 2 sao thì sẽ rất gánh Cơ hội top 1 là cao Còn cái con gấu 5 đô này thực ra ở trong cái đội hình này thì nó yếu anh em ạ à, Tí nữa con gấu 5 đô này, này thì cũng sẽ bán thôi Không sử dụng đâu Tạm thời thì nó lên 2 sao thì chơi thôi Ngày trước thì cái con này nó khá là tín Nhưng mà từ khi mà người ta chơi bit nhiều hơn ấy Đa phần người ta chơi bit thì cái con này nó cũng gọi là đuối rồi ít chơi rồi con này là rất sợ bộ bit nếu mà không kích hoạt đủ cái stack 3 chấm ở trên đầu ấy Thì chắc chắn là gặp bit là toang đấy Bị đẩy rất là nhiều máu Đấy là cái con này thì bây giờ tạm thời là Chơi tạm thôi Nha anh em nhá Tí nữa khi mà gấu mết lên được 2 sao thì tôi sẽ lại chơi con gấu mết Trận này có cả Greater Vậy là sẽ có một người chơi bit, một người chơi Gladiator Gót đỏ à, Có người chơi Goblin khá xanh nhá Trận này có người chơi Goblin Ok còn mấy cái bộ như này thì, thì không sợ lắm Mấy cái bộ dạng kiểu Hunter Exit thì bây giờ tầm này đuối rồi Tầm này đuối rồi Nó không phải meta anh em ạ Bộ này mấy bộ này không phải meta Bây giờ meta chủ yếu là đánh beat đánh goblin thôi đấy ua đủ bốn saman rồi này hay quá form được bộ mết saman rồi lên 10 luôn anh em ạ dí phát lên 10 luôn không nói nhiều đủ bốn saman rồi nhá ok như này à không như này thì yếu không không không cho bốn gấu như này mạnh hơn bởi vì bây giờ con gấu búa ấy Nó là cái con co chính Đấy Mà con gấu búa nó chỉ mạnh ý Khi mà những cái con gấu khác nó tung được nhiều trưởng thôi Đấy phải có 3 chấm ở trên đầu cơ Kích hoạt được 3 chấm ở trên đầu thì con gấu búa này nó mới mạnh Đấy thế nên là nếu mà bây giờ cho càng nhiều gấu vào thì càng ok Thay vì việc là là, là kích hoạt bằng quy giạt Vừa đưa tơ Ốc chưa lên 3 sao Predator rồi bây giờ nói thật với anh em là không nên chơi Đuối lắm Nó có nhiều lý do để, để không lên chơi cái bộ này Bao giờ ấy Mà cái cái con Greater ấy Cái con uh, ờ, Voi Dominator Chính xác là Dominator Mà nó có sẵn ở trong cái cái cái đội hình mà không cần phải pick ấy Đấy Thì lúc đấy anh em lên chơi Greater nhá Còn bây giờ anh em vẫn phải pick thì anh em không lên chơi nhá lý do tại làm sao thì cái đấy thì nói chung là anh em ừ, đoán em <laughs> nhá anh em đoán em tại sao nhở tại sao ấy nhở <laughs> tại sao đấy, lý do tại làm sao mà lại lại lại không lên chơi đấy mà chỉ khi nào mà người gladiator có sẵn thì mới lên chơi ờ thế lại rồi Đấy cũng như là tôi cũng nói là những cái bộ như là cái bộ như tôi đang chơi ở đây này Nếu mà nó không phải ở trong cái pack tam sát pháp long ấy Tam pháp sát long của tôi ấy mà để tôi tôi cho anh em xem ấy Thì nó cũng khó chơi vãi đái luôn Anh em không tin anh em cứ thử chơi Mà anh em không chơi cái pack của tôi em Anh em không chơi pack tam sát pháp long Và anh em chơi gót saban Anh em thử em Úi ôi khó lắm anh em ơi Không dễ đâu Bởi vì ba con 5 đô đều phải pick anh em ạ Đây rồi <laughs> Ra được cái con gấu rồi anh em ơi Ôi trời ơi Được quá nhờ Rồi hay lắm thế là ổn rồi đấy như này là ổn rồi đấy này rất ổn ở đây anh em ạ Đấy cái lý do tại làm sao mà chơi uh, God Saman nó lại khó Thì anh em cũng Chắc là anh em cũng đoán được ra Đấy chính là cái việc là ở trong cái bộ God Saman nó có tới ba con 5 đô Là cái con Squire, con rớt và con uh, con Khan đúng không thì ba con đấy đều không có sẵn và phải pick chính vì thế là đấy tôi nói rồi nó khó chơi lắm cứ phải pick tức là nó rất là khó chơi nó có sẵn thì nó sẽ dễ chơi hơn nha anh em nhá ví dụ điển hình ở cái việc là tướng có sẵn ở trong truyền thuyết của tướng trung ấy mà nó dễ chơi thì anh em có thể liên tưởng tới ngay cái bộ goblin với hai con bom ở máy bay thậm chí là dark spirit là có sẵn ở trong truyền thuyết dễ chơi hơn hẳn Đấy là lý do tại làm sao mà bây giờ trong meta có rất nhiều người chơi Goblin đấy Anh em ạ Goblin Mech là rất nhiều người chơi Rất dễ chơi, rất dễ trúng thưởng Còn anh em nghĩ đến cái bộ Saman Kết hợp với cả God Cọc thì u ôi bỏ đi nha anh em nhá Trừ khi là anh em có một cái pack mà nó dẫn dắt anh em từ cái giai đoạn giữa game ấy à, Có thể giúp cho anh em giữ được máu để anh em sống sót được đến late game thì anh em roll ra được những cái con như con rớt hay con khan hay là con squire thì anh em mới là vô địch được thôi đấy nhưng mà khó lắm anh em không dễ đâu như anh em là thấy tôi bây giờ lên 10 rồi này đấy nhưng mà chưa ra một con rớt nào nhá chưa ra là anh em biết là khó đến mức độ như nào để mà pick được cái con rớt và con khan ấy và thậm chí là con uh, squire ở trong một cái slot pack ấy là nó sẽ gia tăng cái số lượng lăm đồ của anh em lên Cụ thể là lên tới là ở đây là tới 9 con Thế nên là cái việc có ra nó rất khó anh em ạ Và bình thường là anh em chơi Goblin Mech anh em chỉ mất có 7 con thôi Chơi 7 con là anh em có thể rôn rôn ra được những cái con mà anh em cần Đấy, nhưng trong khi cái bộ này thì nó ra rất nhiều những cái con mà anh em không cần Những cái con tướng 5, 5 đồ ấy mà anh em không cần Đấy là chơi thì nó cũng phải hết sức là cân nhắc là có nên chơi không nếu mà anh em có một cái khởi đầu không tốt Đấy, anh em có một cái chuỗi thua thì tôi khuyên tốt nhất là anh em nên bỏ cái bộ Saman đi anh em chơi những cái bộ nó đơn giản thôi ví dụ như là bộ gót đỏ chẳng hạn thì nó dễ hơn Đấy, ở trong pack của tôi thì nó có cái bộ gót đỏ ở cái ờ, cái cái slot tam ấy ngay đầu game là có thể chơi gót đỏ được và khi mà ra được con cá lông thì rõ ràng là chơi gót đỏ là rất là ok Đấy, không cần phải có Batman đâu Nhiều anh em bảo là cần phải có Batman Nhưng mà không cần nhá, con đấy thì nó chỉ là Nhiều khi nó còn bóp cơ Nhiều khi nó còn là bóp Nha anh em nhá Đấy, thằng này nó xanh rồi này Anh em thấy là Goblin rất xanh Bởi vì chơi Goblin tầm này nó rất dễ chơi anh em ạ Ui ui mẹ Một mình cái con ca lông này nó nó nó nó, nó xử hết hả Thật là như thế luôn Ui, khỏe vãi đái Đồ Ui, có chén hánh Thảo nào, chén hánh căng đấy Goblin này trâu quá nhở Có chén thành anh em ạ à. Rất khỏe Thằng cận thì đang có chuối Cũng đang chơi Saman kết hợp với cả gót đỏ à That's Con này phải lấy Tí nữa là counter và thắng cận nha anh em nhá Thắng cận là chuyện này là, là chơi gót đỏ là phải có con đát để counter Nhưng mà đấy là cái câu chuyện late game Còn tầm này thì vẫn phải giữ cho chính bản thân là phải giữ được máu đã anh em ạ Tầm này là phải cứ để này mết saman ngon hơn Đát nó chỉ là giải pháp gọi là cuối cùng thôi Late game là chuyển thôi Bao giờ con này nó lên 2 sao thì tôi cho vào tôi thay Còn cái tầm này thì vẫn kích hoạt 3 mét Clear nó vẫn nhanh hơn anh em ạ ba mid kết hợp với Saman đây nó cũng là một cái đội hình mà ngày trước ấy nó rất mạnh đấy nhưng mà một thời gian là nó bị lãng quên đi do, do nó bị mất cái con con con lava nhưng bây giờ lava quay trở lại là có thể chơi được rồi anh em nhé chín assassin cáo lên được hai sao ok cáo có đồ kira mạnh đấy rồi thằng này cuối cùng nó cũng đã form được bộ chín assassin Đấy nhưng mà nó đấm được tôi đấy, nó đấm được tôi đấy, nhưng mà nó sẽ không không không không sống một là lâu đâu anh em ạ. Sắp chết đến nơi rồi. Sắp chết đến nơi rồi, còn bốn máu á, thằng này bốn máu. Vừa lấy chuối xanh nếu mà bây giờ ui, nhanh thế anh em. Thằng này sau đây là nó sau có 7 round thôi nhá. Wow. Sau cái thằng thằng thằng thằng Nhật này, này là anh em thấy vừa lấy là nó đang ở top 1 không? Nó chuỗi thắng 100% máu top 1 mà bây giờ sau 7 round Nó sắp chết đến nơi rồi Nó còn bốn máu anh em ạ Mẹ ơi Lobby đấy gắt đấy chứ Tốc độ đẩy nhanh đấy chứ nhở Tốc độ đẩy khá là nhanh đấy Thị vệ À quên tư tế là phải mua này Con tư tế là phải mua anh em ạ Sẽ phải bán một con đi Thôi được rồi tạm thời tôi sẽ bán cái con này đi không lên 3 sao nữa Thunder Spirit ấy thì tôi cũng có ý định là lên 3 sao để nó làm cỏ trong cái bộ God Saman đấy God Saman mết mà, tính chơi thế nên là cho lên 3 sao thì cũng được Nhưng mà tôi thấy là cái tốc độ trận đấu này nó nhanh quá anh em ạ Nên là có khi là là thật là thôi anh em Tốc độ trận đấu này quá nhanh Đẩy nhanh quá anh em Đấy thằng Nhật Bản đi rồi kìa Ui Thằng này chuỗi 100% thắng đến tận round thứ 19 nha anh em nhá Bị tôi cắt ở round thứ 19 Bị cắt chuỗi ở round thứ 19 đấy Mẹ Thế mà nó đi top 7 kìa anh em kìa Vãi đáy không Quá gắt luôn Cá lông à chơi không Cá lông thì chắc là cũng phải lấy đấy anh em ạ Nếu mà không chơi thì cũng phải lấy để để, để, để không cho bọn nó chơi Vớ vẩn thằng kia nó lên quả con cá lông 3 sao thì bỏ mẹ Lấy đi luôn đi để rồi Rồi tạm thời thế đã Tạm thời thế đã Ổn anh em ạ Như này ổn Chưa ra khan nhá Chưa ra rớt nhá Đấy anh em thấy không Tôi từ cái khoảng round 25 đến bây giờ Từ round 24 ấy Đến bây giờ là tôi roll đấy nhá Nhưng mà đấy anh em thấy nó không ra dễ thế đâu Chơi bộ Saman nếu mà anh em không có được form được cái đội hình tốt ấy Như ở đây là tôi có gấu ờ, nó clear sẵn cho tôi để tôi có, có thể là giữ được máu này Chứ còn nếu mà giả sử như mà trận này mà không ra gấu rồi cũng không dám chơi Cũng phải chơi bộ khác anh em ạ Đấy, chuyện này là câu của con gấu mết ra là ok, giữ được máu Ui, đẩy cái tơ đi luôn này Anh em thấy con gấu mết là tí không? Đấy, lại còn đẻ ra là con già ba sao nữa Già ba sao nó đẩy trưởng một phát 8.000 đam thôi kìa anh em kìa Bằng nguyên con gấu mết nó cầm đồ ấy, full đồ gấu mết Mà bằng cái con con con già nó ra luôn Nó, nó gọi ra từ bọn Saman và mạnh thật đấy Thôi được rồi Tầm này là có thể giải tán được cái bọn Saman đi được rồi À cái, cái bọn gấu đi được rồi Ok rất ổn đấy chứ Anh em nhỉ Khá ổn Rồi, đồ này thì có thể là tí nữa có cái hai tia thì chơi ca lông cũng được, ca lông gót. Ca lông gót cũng mạnh nhá. Đấy, kẹp bỏ mết đi, giả sử như không ra con rớt thì chắc chắn là sẽ phải bỏ mết đi rồi. Chơi uh, kẹp ca lông, kẹp uh, ờ, dash split vào để đánh với cả gót đỏ. Đấy Nhưng mà cái gì thì nó cũng phải ra con khan Không ra con rớt nhưng mà cũng phải ra con khan Đội hình này là bắt buộc là phải ra con khan Để kẹp được bốn cọc anh em ạ Nếu mà không ra con khan thì đội hình này nó sẽ rất phê ấy nhá là Chúng ta chỉ chơi được Mết Saman thôi Thì cái bộ Mết Saman nó là cái bộ mà nó chỉ mạnh ở giai đoạn giữa game thôi Chứ còn về siêu lết game thì nó lại không phải là cái một cái đội hình mạnh Đây rồi, Dark Spirit 2 sao này Đấy ừ. Rồi ok Tầm này cho đáp vào oanh với cả gót đỏ được rồi Warlock này Ừ Ui, rớt này Thôi từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã xem nào À, bỏ này đi Ơ, thiếu con gì ấy nhỉ À, vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ Thôi được rồi, kẹp cọc đã Từ từ đã anh em nhá, từ từ đã, từ từ đã Thiếu con khan, thiếu con khan Rồi, ok bởi vì nếu mà bây giờ tôi giữ con Dark Spirit và cái con Thunder Spirit của tôi nó sẽ không được hưởng gót Đấy, nó sẽ bị kích hoạt cái cái cái cái, cái hệ uh, uh, Spirit mà cái hệ đấy bây giờ tôi lại không cần Spirit có cần đâu anh em Bây giờ đánh với toàn bọn bắn trưởng mà Bắn trưởng ờ, bọn Goblin rồi cái bọn gót đỏ này thì không cần anh em ạ Đấy, bây giờ là chúng ta có thể là, là tung trưởng nhiều hơn Hoặc là kích hoạt được cái cái bộ gót Ăn rồi này, ăn rồi này, ăn rồi này, ăn rồi này, ăn rồi này. Úi ôi, 15 máu. Yêu là. Úi <laughs> rồi. thắng cận rồi cắt chuối mà tiễn luôn lên bảng lên số luôn. Dã man thật sự. Ảo anh em, ảo đấy, ảo đấy. Ảo rượu đấy. Saman mết này nói chung là vẫn uy tín thật. Chết bất thình lình luôn, đang có chuỗi cộng mấy nhở? Chắc là cũng phải gần cộng 10 tôi cũng không để ý nhưng mà đây đang có chuỗi anh em ạ. Dã man không? Gặp tôi phát cái là lên bảng điểm số luôn bảy màu luôn quá là, là là bất ngờ đây rồi cho hai con saman vào nhá ok vẫn là 3 mét rồi đây như này mạnh hơn này đấy con cm nó sẽ tăng mana nhanh cho những cái con saman con cm này nó giúp cho bọn saman nó tăng mana anh em ạ ok rồi, ờ, ui Trông kìa, con gấu mết của tôi nó lướt một phát rồi bọn bít đi luôn kìa Ui rồi lại tiến thẳng lựa lên bảng luôn Quá nguy hiểm Gắt thật À đây rồi, khan đây rồi ấy mãi mới ra anh em ạ Round 33 mới ra nó khan Cũng đủ bộ đấy Cuối cùng thì cũng đủ bộ Tuy nhiên là cái bộ này nó mặc dù là đủ bộ nhưng mà cho vào thì bây giờ thì nó vẫn chưa mạnh Chưa mạnh anh em ạ Để hai sao rồi cho vào Rớt lên hai đá À đây rồi Squire này Đấy là ba ba là mới ra được đủ bộ nha anh em nhá Quá lâu luôn Rớt Ok Rồi Đồ thì lấy uh, Đây cái, cái, cái, cái gậy tả ác Ok Tạm thời thì đã Cả lồng 3 sao ạ Vãi đài ăn nổi không nhở Đấy nhưng mà biến đẹp thì ăn nhá Saman mà bây giờ mà biến ra những cái con tung trưởng ma pháp Thì là vẫn ăn được Nhưng mà đồ của con con này ở thế giới quá Cái con ca lông này, này Nếu mà nó lên 3 sao ấy Thì nó nó giống như là cái con ca lông này kẹp vào bộ gót luôn Tức là nó sẽ bắn trưởng liên tục Anh em ạ Rất khỏe Nó không cần kẹp gót mà nó để goblin Đấy rồi đây rồi cứu tinh rồi <laughs> có này nó ra là làm đỡ được này chứ còn con con con gấu nó hết thời rồi anh em gấu nó chỉ đến đấy thôi nó là con ba tiền mà làm sao mà sánh được với cả rớt 5 đô đấy bây giờ ra rớt là ok rồi rớt hai sao là có cơ hội là đấm được rồi rồi có bơ linh rồi cho cọc vào này đủ chưa đập trứng luôn tan hai luôn ok cho con uh, này vào luôn này đấy ui đổi vị trí nhanh đấy bạn ơi nhanh đấy ui rớt giật tín không kìa chết mẹ hết rồi còn có mấy con cà lông người ui rồi ôi cà lông bắn vào cái cái, cái bút bất tử đấy kia hết máu lại rồi đi luôn không <laughs> Ui rồi ôi Đi luôn anh em ạ à. Đúng một rào lại chết bất tử linh Dã dạ man thật sự cái bộ này Cái bộ Saman là một trong những cái bộ mà Phải nói là nó rất là kiểu bất ngờ Cái việc là đối thủ chết Bất cứ lúc nào bất đắc kỳ tử luôn anh em ạ à. Không biết được luôn Vừa mới rao trước vẫn còn đang xanh Vẫn đang coi như là chuối cháy âm ầm Rao sau gặp tôi phát đi luôn <laughs> Nó biến đẹp một cái là khỏe mà nó biến ngu ấy thì là là là yếu nhưng mà nếu mà nó biến đẹp một phát thì thôi xong ra vừa rồi là nó biến ra con bắp bất tử ấy thế là con calong nó cứ dí vào đấy biến ra fortuner theo lơ ba sao anh em ạ thế là là calong nó cứ dí vào thôi thế là không có gây được đam chết tức tưởi luôn đối thủ <laughs> Rồi anh em thấy hay để lại tôi